giật dịu mùa xuân theo em về mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên với khơi bay trên sông gà đang gáy chưa bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn rất dịu mùa xuân theo én về người mẹ nhìn đàn con nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên nước mắt trên vai anh giọt sưởi ấm đôi vai anh niềm vui phút giây